bốn con à mình anh chấp hết chip này đến mua còn nó hot nó hay nữa ừ. gặp em mồi thực chiến của anh là chiến hết coi màu cáo của em con mái sang trái rồi đấy vào cầu ở đấy đây phải đầu đàn cho này mấy con liền này không nói nhắc tiện anh đang quay video cho màu nó về trên đầu cho con kìa à, chưa con mình ui rồi chưa đánh thôi quay chào máu đi trẻ than kệ nó to nhỉ con chim rừng này gặp em mồi thực chiến của Hoàng Văn Quảng thì chết hết gặp em mồi thực chiến là chỉ có chết hết người to nhỉ lân lân nữa. ôi rồi xong rồi tuyệt vời nhá cứ gặp em mồi thực chiến là chết hết clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Đấy. Mãi con truyền thám này không ăn thua rồi Rồi đi gỡ chim Con đây đâu? Trong bụi Đi lấy đi đi khai nha anh em Rồi ok